Rồi, chào em, em giới thiệu đi à, Em chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh và bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ à. Chào Em tên là Nguyễn Ngọc Châu, em 23 tuổi, em đang làm việc và sinh sống Sài Gòn ạ à. Sài Gòn, à, dạ. à, quê mình ở Sài Gòn Dạ, luôn. ở đây luôn chị Em làm việc gì? À, em là nhân viên tư vấn thời trang cho mấy chị bên ngân hàng và sân bay á chị à. Dạ Rồi bạn làm gì? Tên gì giới thiệu cho bạn gái biết đi Em à, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, à, quý vị khán giả Em tên là Đậu Bá Đạt đậu chứ không bao giờ rớt ha dạ. được rồi Đã quê em đâu? quê em ở nam đàn nghệ an ạ quê bác đấy dạ còn em à, sinh sống và làm việc ở dưới bình dương dạ. mà làm gì trước thì à, em làm bên điện được 6 năm xong một thời gian thì em làm bên lái xe sao tự nhiên đang làm điện chạy chuyển sang lái xe vậy thì do cái à, cái môi trường sống này nó nó nó mức thu nhập nó không ổn định điện nó cũng giật vài nữa chuyển qua lái xe nữa. dạ em lái xe nâng nâng hàng trong xưởng à lái xe cẩu hả dạ. vậy hả bình dương là đoạn nào rồi bây giờ mình hẹn hò lên đây nó mất bao nhiêu thời gian thì cũng gần mà về chị lên đây thì tầm tiếng trở lại thôi à. rồi từ bình dương lái xe nâng hàng lên đây có gì đâu nâng hàng lên năm người thì nếu mà bạn gái đồng ý thì cuối năm thì đẹp cuối năm mày đẹp luôn dạ. nhưng mà ở bình dương hay là ở nghệ an thì cái đó là tùy bạn gái tôi thì em cũng ờ, thích thích trường thích lập nghiệp trong này hơn nhưng lấy nhau ở bình dương thì mình ở đâu thì trước tiên thì mình thuê trọ ờ, năm hai năm chẳng hạn thì sau đấy ờ, có tiền dư dả thì mình mua nhà nhưng giờ mình đã để dành được miếng nào chưa tiền thì cũng có dư, dư chút ít để hỏi bạn gái coi giờ em muốn bao nhiêu lâu nữa thì em à, kết em nghĩ hôn. là khoảng một hai năm nữa chị một hai năm dạ cho công việc nó ổn định hơn là em sẽ tiến tới hôn nhân ví dụ như sớm hơn ví dụ một năm thôi được không Các bạn nam như thế nào phải hiểu về tính cách của nhau nữa thì lúc đó là em sẽ nghĩ tới chuyện tiến tới hôn nhân rồi nhưng mà tại sao mình à, phải cần đến chương trình à, tại vì thật ra thì do môi trường của em làm á đa số gặp nhiều bạn nữ nam thì không có chỉ một phần là duyên chưa tới nữa chị chưa có mối tình nào hả dạ chưa ạ à. từ trước tới giờ luôn á hả dạ từ chưa. hồi đi học tới giờ luôn á hả dạ đúng hả chị sao lạ vậy ta <laughs> em có điểm mạnh điểm yếu gì không hay có tật xấu gì không em thì hơi nóng tính đó chị mỗi lần mà em nhìn một cái bạn nam nào đó là mọi người nói đừng nhìn dưới ánh mắt ấy mỗi lần em nhìn là sợ lắm chị nói em dữ á à, nhưng mà mình có dữ không dạ không vậy em hiền lắm chị dạ do cái mặt em dữ thôi thì cái hiểu lầm đó thành ra là bây giờ vẫn còn ế đó đúng không dạ đúng rồi anh vậy cho nên chút xíu nữa mình nói chuyện bạn nam là mình hơi nhìn nhìn xuống chút xíu phải không mình nhìn thẳng lên cái người ta sợ đúng không dạ à, em có ngại làm dâu không dạ không chị em nghĩ làm dâu cũng là một điều tốt chị rồi để mình nghe bạn trai coi vậy thì bạn nam à, có những ưu điểm khuyết điểm gì nè ưu điểm của em thì cũng biết hát điểm đóm gì đó có thể làm được biết chạy xe biết nâng hàng dạ rồi khuyết điểm thì em ngủ thì hồi xưa hay ngáy ngáy dữ không ngáy cũng theo nhịp chị đâu ờ, đâu ngáy ngáy sao ngáy theo nhịp là ngáy sao sao ngáy thử rồi ngáy giống như kiểu người ta cư gỗ đâu thử coi sao? luôn đấy. dạ trải qua mấy mối tình rồi trước em quen người à, cũng ở cùng một dãy trọ với nhau ấy thì à, quen một người à, hai người quen một người 6 năm năm 2008 bây giờ thì đến năm 2012 thì ấy ấy gì ấy là gì thì em quen hai người đó hai người bạn với nhau cũng là bạn với em luôn đó. xong một khoảng thời gian ấy thì nó sinh sôi nó nảy nở tình yêu nó ấy nó, nó cảm thấy nó khó vấn đề giải quyết với nhau nó nó khó, khó xử là sao có nghĩa là quen hai, người bạn một lúc á hả có nghĩa là 6 năm dạ, trước thì em quen mà. Ờ, quen một ờ, người đó là bạn cùng ờ, giấy phòng á à, là rồi... cùng mấy bạn anh chị em của em luôn ấy sau đó là tình yêu nó nảy nở em không muốn muốn muốn mấy đó thì có nghĩa là quen hai cô một lúc chứ gì không quen quen cô kia nhưng xong là cái cái người mà em xem giống như em gái của mình ấy quen luôn cái gì thì tôi đã vậy tôi hỏi là quen hai cô một lượt đúng không <laughs> chớp chớp gì là sao tức là quen có nghĩa là trong 6 năm mà quen hai người một lượt lúc đầu là quen cô này xong tới chỗ cái phòng của cô nó chơi chơi xong riết rồi cái thấy cái cô kia rồi quen luôn đó không em quen là cái quen cả cô là cô kia xong là cái cô mà bạn với em hồi xưa thế là là hiểu vụ này ta trong thời gian em mới phát hiện ra là cô ấy yêu mình á rồi xong thì em để thương lại dạ. đó hiểu chưa hiểu rồi cho nên cuối cùng là sáu sáu năm hai cô như hết là cậu người ta bỏ là đúng rồi người ta phát hiện ra hả không bỏ mà do bọn em nhìn nhận ra mà không có thể tiến xa hơn được sao tiến xa được lên quen lúc hai người mà tiến đâu tiến gì chỗ chết hả trời ơi vậy mà hồi nãy em em nhát là nhát sao nhát vậy đó hả thì nhát trước đám đông cái gì à nhát đám đông rồi còn trước gái là không có nhát thời gian lâu thì mình có thể nói chuyện với bây giờ em có nhận ra cái lỗi đó chưa dạ em nhận ra nhận ra rồi đúng không bây giờ xây qua tôi nè bây giờ bỏ ra hết cái chuyện đó đi nha mình làm lại từ đầu dạ bỏ hết chưa dạ bỏ hết rồi chắc chưa cũng ba năm rồi chị ba năm rồi ha ba năm nay có thương cô nào không không rồi chị có ai thương em không không rồi chị chắc không chắc hay là người ta có thương mà người ta chưa chưa mình chưa phát hiện rồi mai mốt tôi làm ai cô này vừa xong cái à, có cái cô kia cổ thương em đó giờ em mới biết rồi làm luôn không giờ cũng đủ tuổi chín chắn này suy nghĩ rồi rồi nha. quan trọng là mình nhận ra khuyết điểm rồi bây giờ là không có còn như ngày Bất xưa trẻ mình. trung nữa nha để qua tôi xem cô này coi ô chào em rất xinh đẹp anh bên đây cũng đẹp trai thành ra đôi khi cũng có nhiều bóng hồng xung quanh ảnh mấy cái đó mình phải triệt từ đầu em dạ có bản lĩnh không dạ có em cảm xúc mạnh lắm anh mạnh mẽ nữa được anh nghĩ rằng em sẽ giữ được chàng trai bên đây ha có yêu cầu ảnh gì không ờ, em thì không thích bạn nam là không hút thuốc ừ. không uống rượu nhưng mà cũng biết uống bia tí xíu biết không bạn thuốc thì em không hút mà nhậu thì bạn bè thì em cũng uống một ít lúc mà cãi nhau á thì uh, bạn nam có thể nhường em một tí nhường không? tại vì em rất là nóng tính dạ, nếu mà đi. cãi là em cãi cho tới luôn á không không nhường làm đánh á không? không có đánh anh nhường không bà. nhường nhường nhường đó hứa rồi nha còn yêu cầu gì bây giờ sẵn bây giờ yêu cầu đi em cần bạn nam đó là biết quan tâm đến gia đình có không không con người em thì sống nghiêng về tình cảm ấy tuyết con người ai có tình với mình có tình lại đúng không phải không dạ tình cảm thì phân biệt với anh giờ rõ ràng rồi đó thôi bây giờ mình à, sẽ giao lưu cùng người thân sau đó hai bạn sẽ gặp nhau em đi với anh học hồi xưa cùng em với bạn của em dạ chào à, anh quyên linh à, chị cá tường chào bạn bạn thấy cặp này thế nào nói chung thì em nhìn thì bạn gái của bạn đạt cùng xính bạn gái của bạn nào bạn gái của bạn đạt bạn... nào chưa <laughs> thấy cặp đôi ờ, tương lai như thế nào à, chừng đối ấy. bạn đạt là người nói chúng là nhát nhát Có bao giờ bạn thấy nóng bạn này nóng tính chưa chưa bạn đạt à, rộng thiến về tình cảm mà có hiệu với bộ cha mẹ rồi cảm ơn bạn bạn gái mình có đi với ai không hôm nay em đi với hai anh họ của em với lại à, bạn em chào anh quang linh à, chị à, cát tường xinh đẹp ạ <laughs> rồi cảm ơn thì cảm ơn, cảm ơn. về cái hình thức bên ngoài á thì là giữa thấy châu với em bên đây thì là ok rồi đó còn về cái nội dung thì à, thấy em đây hơi à, rối rối vấn đề tình cảm <laughs> sao á <laughs> rối quá à, cho nên là nếu mà được thì hai em cứ à, con nhau cơ hội để tìm hiểu coi rồi cảm ơn anh bây giờ hai bạn sẽ tìm hiểu kỹ nha chút xíu nha dạ. mình kéo màn lại đi dạ em cho anh ạ à. anh đóng quá thường nhẹ nhàng chút xíu trời ơi hoa đẹp quá trời ha em chỉ có một điều anh hỏi em chỉ hỏi anh thôi là anh nghĩ quan điểm tình yêu về hôn nhân như thế nào á thì quan điểm tình yêu thì trước tiên phải tin tưởng nhau này dạ. thứ hai là chân thành thứ ba cũng có cái gì mà thắc mắc cái gì đó thì trao đổi cho nhau biết chứ đừng có ờ, giấu giếm trong mình nhiều lúc nó nó nó khó sau này nó khó ấy á dạ. em thì em cũng nói luôn nếu mà đến với nhau á là mình phải tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành Đúng còn đi với nhau trên cả một đoạn đường á có gì mình phải cũng chia sẻ chia sẻ thì lúc đó mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn dạ. cái đó hợp với anh á hồi nãy em có nghe anh biết hát á anh có thể hát cho em nghe được không một đoạn chi xíu dạ. hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm hãy cứ để anh sống với những mong chờ muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh anh yêu em chỉ vậy thôi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi nói chung cặp này hát cũng không có hậu quả nghiêm trọng đâu bây giờ mình bàn tới chuyện ghen tuông chút xíu đi à, à. bên đây rối rối đó ừ, rồi hơi rối rối vụ ghen tuông chút em xíu. hồi nãy em có nghe bạn nam nói về chuyện tình yêu của bạn nam nó hơi rắc rối chút xíu em cũng không hiểu cho lắm không không không không phải là rắc rối mà trước đây là thì anh thôi cái đó tạm trước đây đi bây giờ chuyện có ghen không thôi ví dụ em nghe vậy nữa sau này có chuyện xảy ra có ghen không em ghen sao đó nói chung là ghen sao em phải coi cái cái tình huống nó xảy ra như thế nào chứ ừ. không phải là ghen tuông mù quáng ghen có nóng tính không dạ không chứ giờ à, có ghen bởi vì ai cũng đẹp mà bên đây cũng đẹp bên đây cũng đẹp là... hai người sẽ nói chuyện rõ ràng hơn ừ. à. chứ em không phải cái gì mà lúc mà cũng la la đấy chứ thì em có ngại làm dâu xa hay không ờ, thì uh, em nghĩ là chuyện uh, xa hay gần em không quan trọng vấn đề đó nhưng mà để em xem tính cách của anh như thế nào đó rồi em mới quyết định dạ, hôm nay gặp nhau cũng là cũng là một cái duyên thì dạ. câu này quen quá bỏ tìm câu nào khác lãng mạn hơn câu nào nói từ trái tim của mình để giờ mình cảm nhận cô gái trước mặt mình thế nào em thấy dễ thương dạ em cảm ơn anh thì nếu em cho anh một cơ hội thì anh sẽ cùng em à, đi trên bước đường còn lại dạ rồi đặt tay lên sau đây chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên nhưng quan trọng là có duyên để bấm nút hay không chúng ta có 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian, gian. lý do tại sao bạn nữ không bấm em nghĩ là em với bạn nam chưa có đủ duyên với nhau nhưng mà em vẫn cho bạn nam một cơ hội làm bạn chúng ta có thể làm bạn với nhau dạ. chia sẻ những lúc buồn vui với nhau dạ. chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc